Yếu sinh lý là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nam giới, và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến, tỷ lệ đàn ông Việt Nam yếu sinh lý đang gia tăng đáng kể. Vậy có cách nào nhận biết đàn ông yếu sinh lý qua tướng mạo? Các bạn tham khảo bài viết này nha. Tướng đàn ông yếu sinh lý chỉ là những đúc kết thường gặp ở các cánh mày râu, hay gặp phải bệnh yếu sinh lý nhất hiện nay. Dưới đây là những nét tướng mạo đàn ông yếu sinh lý bề ngoài mà bạn có thể quan sát được. Tướng mạo đàn ông yếu sinh lý, đây là người yếu sinh lý, xuất thân bần hèn, cuộc đời thường không có nhiều may mắn không có được sự giúp đỡ. Cuộc sống vợ chồng thì hay lục đục, không hòa thuận. Giọng nói trầm. Nhiều phụ nữ cho rằng, nam giới có giọng trầm thì có vẻ nam tính hơn và tất nhiên chuyện đó cũng sẽ mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong thực tế thì có vẻ nhận định này không hoàn toàn đúng lắm. Bụng bự chảy xệ, Người đàn ông có bụng to thường vì các nguyên nhân là lười tập thể dục, uống nhiều rượu bia, thận kém, Vậy nên họ sẽ cố khả năng giường chiếu kém hơn những người có cơ thể cân đối. Sắc mặt Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ thông qua sắc mặt cũng có thể biết được tình trạng sức khỏe cơ thể. Một người đàn ông khỏe mạnh sẽ có sắc mặt hồng hào và khả năng sức bền tốt. Những người mặt trắng bệch hoặc da vàng xanh xao thì chứng tỏ sức khỏe của người này không tốt. Tuy không chính xác 100% nhưng đây cũng là một dấu hiệu để bạn nhận biết người đàn ông có sinh lý mạnh hay không. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.